đều được ô tô kinh anh đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô kinh anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc do Mekong ô tô lắp ráp. Đó là chiếc Sang Dông Musso sản xuất năm 2003, 7 chỗ, số sàn 5 cấp, động cơ dầu 2.3 turbo, máy của động cơ là máy của hãng à, Mercedes.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 Xăng dông Musso được uh, Mekong Auto nhập về và lắp ráp tại Việt Nam cùng với cái à, đàn em bán tải xăng dông Corando. Với dòng xe này thì à, đã có từng coi là Mercedes Hàn. Xe này đăng ký tư nhân chính chủ, gương kính đều được chỉnh điện, máy thì cũng mới tổng đại tu lại, két nước đều đã được thay mới. Và đặc biệt thì chiếc xe này đã được ô tô cơ anh rút sẵn hồ sơ hồ sơ đã cầm trong tay cho nên là khi khách hàng mua xe thì à, sẽ ra tên ngay cho khách hàng mà thôi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu à, chi tiết từng phần của chiếc xe này xem như thế nào nhé đấy như quý vị thấy thì à, toàn thân chiếc xe mang cái màu bạc đây cũng có thể nói là cái màu đẹp của dòng xe sang rông mút xô này và cũng phù hợp với rất là nhiều người đây là cùng bánh trước ở bên tài đấy quý vị à, xin lỗi à, bên phụ đấy mâm đúc sáu chấu khá là chắc chắn vỏ xe cũng à, còn khá là mới hệ thống à, cua lốp hỏng xe nói chung là cũng còn tương đối là đẹp chưa đến nỗi à, quá là mục nát đặc biệt là cái vỏ xe này chúng ta thấy là gai còn rất là cao với cái vỏ xe này thì chúng ta phải đi được ba bốn năm nữa mới cần phải thay thế hệ thống ờ, học rè này cu lốp này cũng ờ, còn tương đối là chắc chắn với cái ờ, dạng mâm xe dạng lớn khoảng sáng gầm cao cho nên là đi được rất là nhiều địa hình đây là cụm đèn pha ở bên phụ đây với dạng là đèn halogen đèn lớn cho nên là chiếu sáng rất là xa đèn cũng còn tương đối là tốt đèn gầm thì cũng đã độ cái à, dàn đèn led bám đường rất là tốt giúp cho chúng ta di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm đây cùng đèn pha ở bên à, tài cũng vậy tất cả à, vẫn còn hoạt động rất là tốt hiệu quả quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ cùng đèn pha đèn gầm còn đây là cục bánh trước ở bên tài đây khoảng sáng gầm rất là cao hệ thống pull cũng còn rất là phẳng với chiếc xe này thì ô tô Kinh Anh cam kết là không hề có đâm đụng hay là ngập nước, chưa một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Xe đăng ký tư nhân chính chủ, hồ sơ cầm tay, cho nên là khi à, quý khách mua chiếc xe này là sẽ ra tên ngay cho quý khách. Vỏ xe của hãng à, MyClean, đây là hãng nổi tiếng sản xuất vỏ xe trên thế giới. Quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ. Mâm đúc 6 chấu khá là chắc chắn toàn bộ các cái à, đường gân chỉ trên thân xe đây còn khá là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là mục nát cả còn đây là cụm bánh uh, cánh cửa ở bên uh, tài hệ thống tắp đi của cánh cửa các cái tấm nhựa còn khá là đẹp các cái nút bấm uh, cửa kính này tay nắm cửa này khá là chắc chắn vẫn còn hoạt động rất là nhẹ nhàng Bản lề Nách cửa Rất là chắc chắn Keo chỉ này Doang cao su này Cũng ờ, còn tương đối là tốt Không hề ờ, có cái hiện tượng gì là mục nát cả Quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ Chốt khóa Ngay cả cái phần bên dưới đây Phần mà thường xuyên tiếp xúc với nước Cũng còn khá là tốt hệ thống chân thắng chân ga đạp rất là nhẹ nhàng bật lên xuống này. hệ thống à, nách của cánh cửa sau này đấy quý vị thấy còn à, khá là liền mạch cột cũng như là khung cửa đây không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là móp méo đâu dòng xe này à, từng được coi là dòng xe Hàn mà đấy gương kính chỉnh điện nút chỉnh gương điện đấy vô lăng à, 4 chấu với ờ, hỗ trợ ờ, lực cho nên là đánh lái cũng tương đối là nhẹ nhàng chiếc xe này à, các anh chị mới tập lái thì mua về cực kỳ là thích hợp da ghế cũng ờ, được bọc lại khá là đẹp giặt lạnh hai chiều làm lạnh sâu và rất là mát núm điều khiển dạng xoay rất là dễ thao dễ dàng thao tác cho chúng ta màn hình cảm ứng DVD 7 inch có đầy đủ các tính năng như là nghe nhạc xem phim các cái à, vị trí lấy nguồn hộp số sàn 5 cấp ra vào số nhẹ nhàng trơn mượt không hề có cái hiện tượng gì là sóc số đâu <coughs> bảng tắp lô cũng à, khá là tinh tế các cái tấm nhựa trên bảng tắp lô cũng còn rất là sần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 tất cả các đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ vẫn còn à, đầy đủ hoạt động hiệu quả còn đây là cánh cửa sau ở bên tài đây quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ hệ thống tắp bi của cánh cửa các cái tấm nhựa của nó còn khá là liền mạch chưa có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả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 còn đây là cụm bánh sau ở bên à, tài đây đấy chắc à, không, không công à, không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ <coughs> mầm đúc vỏ xe cũng còn khá là mới gai của vỏ xe còn khá là cao toàn bộ hệ thống cua lốp hộc dè khá là đẹp với giá là 135 triệu đồng quá hợp lý cho một chiếc xe 7 chỗ mang thương hiệu của Hàn Quốc máy dầu turbo máy của hãng Mercedes còn đây là cụm à, đèn hậu quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ logo mang thương hiệu của ô tô kinh anh những chiếc xe nào ô tô kinh anh bán ra đều có dán cái logo của ô tô kinh anh vệ lên xuống cụm đèn à, hậu bên phải còn khá là đẹp bây giờ chúng ta xem cốp nhá đấy cái hàng ghế thứ ba đã được à, khách hàng tháo ra rồi cho nên là cái khoang cốp rất là rộng cốp cũng được à, mở lên trên với hai cái cây à, chống thủy lực cũng còn khá là tốt toàn bộ khoang nội thất đấy quý vị vị trí ngồi rộng rãi không có hiện tượng gì là gò bó cả các cái tấm nhựa ở trong khoang nội thất cũng còn tương đối đấy dàn đồng xi bên trong này không có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả các cái vị trí à, để à, vận dụng cá nhân đấy à, vận dụng theo xe bật lên xuống khá là chắc chắn keo chỉ gioăng cao su của cốp xe hệ thống bản lề này khá là chắc chắn đấy vẫn còn ờ, thể hiện rõ các cái dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên uh, cốp của chiếc xe ô tô này ô tô kinh anh cam kết là chiếc xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi những anh em nào uh, mới tập lái thì chúng ta mua chiếc xe này về chúng ta lái cho quen trước khi chúng ta mua xe mới tại vì mới tập lái thì kiểu gì cũng có va quẹt thì nó cũng không có quá tiếc còn đây là cụm bánh sau ở bên phụ này khoảng sáng gầm rất là cao đi được ở rất là nhiều địa hình hệ thống cua lốp rẻ quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ khá là đẹp vỏ xe cũng còn khá là mới 80 đến 90 phần trăm các cái tấm nhựa trong hộp dè này còn khá là liền mạch các cái đường gân chỉ bên hông xe không hề có dấu hiệu gì là móc méo cả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 nếu mua thì gọi ngay cho tôi Kinh Anh với hai số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 với giá là 135 triệu đồng. Giá trên đã bao gồm à, phí rút hồ sơ cũng như là phí vận chuyển cho khách hàng trên toàn quốc. Đấy, hệ thống của à, hệ thống à, khung cửa đó khá là đẹp. Hàng ghế thứ hai ngồi ba người vẫn còn cảm thấy khá là rộng rãi da ghế còn khá là đẹp tất nhiên là da cũng đã được bọc lại rồi còn đây là cụm à, cánh cửa ở bên phụ nó bị lấp cửa đây tôi mở lại cái chúng ta trước khi ấy chúng ta quan sát các vị trí khác gương chiếu hậu khá là lớn xe này còn đăng kiểm tới tháng 9 năm 2020 thời hạn đăng kiểm còn chúng ta mua xe về là chúng ta có thể sử dụng liền không cần phải trang bị thêm à, bộ phận nào đâu vẫn còn à, sử dụng khá là tốt đấy các cái đường gần chỉ trên à, hông xe đấy đây đây là cánh cửa trước đây phần táp bi keo chỉ còn khá là tốt các cái tấm nhựa cũng còn khá là đẹp nút bấm cửa kính rồi tay nắm cửa rất là rất là nhẹ nhàng hệ thống uh, bản lề <coughs> quay cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị thấy rõ chiếc xe có như thế nào ô tô kinh anh mô tả đúng như vậy giúp cho quý khách có một cái nhìn chi tiết về chiếc xe mình cần mua 135 triệu đồng một chiếc xe 7 chỗ máy dầu cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu hàng ghế phụ đấy điều chỉnh ghế vẫn còn rất là nhẹ nhàng máy dầu turbo của hãng à, Mercedes hộp số sàn 5 cấp vẫn còn rất là rõ số ra vào số khá là nhẹ nhàng dàn lạnh độc lập hai chiều làm lạnh sâu làm cho cái khoang nội thất làm lạnh rất là nhanh đấy toàn bộ hàng ghế phía hai thứ hai đấy vị trí ngồi rất là rộng rãi đây cái à, tấm à, chắn gió à, chắn uh, nắng hãng còn đầy đủ các thông tin cảnh báo gương chiếu hậu này tức là zin theo xe nhé các cái đèn uh, trần xe là trần nỉ cũng khá là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là bong chóc hay là xù lông cả các cái đèn trên trần xe vẫn còn hoạt động rất là tốt đấy chân lý rất là đẹp toàn bộ trần quý vị thấy không không hề có cái dấu hiệu gì là rách nát hay là xù lông đâu kính chắn gió cũng vẫn là kính zin theo xe còn đây là cụm bánh trước ở bên phụ này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 085 88 44 999 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé Đây máy xe Máy của hãng à, Mercedes Máy còn rất là đẹp Máy nổ rất là êm Máy dầu 2.3 turbo Toàn bộ máy quý vị thấy Vẫn còn rất là sạch sẽ khô ráo Không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả Máy cũng đã được à, tổng đại tu làm lại rồi thay toàn bộ các nước mới với chiếc xe này thì chỉ à, tiêu thụ khoảng 5 à, đến 7 lít xăng lít dầu trên 100 à, km khá là tiết kiệm nhiên liệu hộp cầu trì này đấy quý vị thấy không còn đầy đủ các ký hiệu thông số trên ờ, cái ờ, nắp của hộp cầu trì bình ác quy cũng còn khá là đẹp mới đấy cái tem nhãn bảng thông số của xăng ờ, dòng motor company company rất là rõ ràng hệ thống bắt bèo nắp của cabo keo chỉ vẫn còn đầy đủ dàn đồng dàn chassis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 đấy gầm xe quay từ phía trước ra phía sau cho quý vị thấy không gầm xe khá là chắc chắn rất là dày không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là hàn nứt ở trên gầm của cái chiếc xe này đâu còn đây là gầm quay từ phía sau này đấy bánh dự phòng ở bên phía dưới hệ thống uh, giảm sóc các cái đầu rô tin cực kỳ là chắc chắn quay cận cảnh và chi tiết ra à, cho quý vị thấy rõ và cuối cùng thì à, chúng ta cùng trải nghiệm chiếc xe này ở cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang nhé đấy quý vị thấy không máy đề máy nổ rất là êm đè một lần là nổ liền vị trí à, ghế tài xế ngồi cũng khá là thoải mái rộng rãi vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực đánh lái cũng à, tương đối là nhẹ nhàng côn số ra vào rất là nhẹ nhàng trơn mượt không hề có cái hiện tượng gì là sóc số cả máy dầu nhưng mà máy nổ cũng khá là êm toàn bộ khoang nội thất à, làm lạnh rất là nhanh khi à, xe chạy cũng khá là bốc không có hiện tượng gì là giật cục cả